hộ tôi Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định. Đây là những cái món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Sắp tới đây là sẽ có cái giải à, auto chat do Dragonnet họ tổ chức. Và tôi biết là trong số các anh em mà xem kênh của tôi thì cũng có khá là nhiều anh em đăng ký tham gia giải đấy. Chính vì thế nên hôm nay tôi sẽ có một cái gợi ý cho các anh em để có một cái đội hình tương đối khỏe mà anh em có thể sử dụng ở trong giải khá là dễ dàng để có thể là đạt được top. Một cái đội hình tương đối mạnh ở trong meta hiện tại mà không phải ai cũng biết. Đấy, nhưng mà cũng sẽ có nhiều người là đã biết rồi. Thì đây là tôi cứ nói chung chung là như thế thôi. Đấy, còn anh em nào mà biết rồi thì thôi thì anh em cứ coi như ở đây là một cái clip mà giải trí diễn biến ở trong game như nào thì anh em có thể là theo dõi đấy còn các anh em chưa biết thì anh em có thể xem là thứ tự lần lượt các cái cách xây dựng cũng như là cái cách build đội hình cách counter cuối game nha anh em nhá và đội hình ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu là đội hình 4 Witcher kết hợp với cả 4 linh mục là một trong những cái đội hình mà rất khỏe với ta hiện tại đấy thực ra trong cái khoảng thời gian sau update ấy là cũng có khá là nhiều anh em khá là nhiều anh em đấy là có yêu cầu tôi là chơi cái bộ này và hướng dẫn làm cái bộ này để cho các anh em chơi bởi vì cái bộ này các anh em cũng có thể là, là là gặp ở trong game ấy là có những cái người mà chơi cái bộ đấy rồi và cảm giác như nó rất khỏe nhưng mà khi mà anh em chơi anh em cũng vọc vào các anh em cảm thấy là nó không mạnh như những cái gì mà đối thủ chơi đấy thì có thể là do là anh em chưa biết cái cách build đội hình cái cách xây dựng đội hình Thực ra cái đội hình cuối game thì nó tôi đối với tôi thì nó không quan trọng đâu. Cái quan trọng ấy khi mà anh em nắm được cái cách xây dựng ấy, cái cách vận hành ở đầu game ấy thì anh em mới có thể là chơi một cái bộ nào đấy bất cứ một cái bộ nào đấy nó dễ dàng được anh em nhá. Đấy thì đối với cả những cái bộ mà khó như cái bộ này tôi phải nói thật là khó bởi vì làm sao giai đoạn đầu game ấy nó rất khó chơi đấy nó không dễ đâu anh em ạ một cái line up mà anh em cần sẽ cần phải có một con Fallen Witcher sớm Nếu mà anh em muốn là đánh giữ máu và đánh chuỗi thắng Thì Fallen Witcher phải lên 2 sao sớm thì mới chơi được Đấy, nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà không lên được Fallen Witcher 2 sao ấy Thì nó vẫn sẽ có cách chơi nha anh em nhá Nó vẫn sẽ có cách chơi Tuy nhiên là nó sẽ khó hơn một chút Thì anh em có thể tham khảo cách chơi của tôi, cách xây dựng của tôi Ok Rồi Chúng ta sẽ có những cái con đầu tiên ở trong game thì anh em hãy lấy những cái con thuộc tộc Goblin Mech nha anh em nhá. Goblin Mech đầu game đã. Để chúng ta có thể là có một cái um, đội hình mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ có một cái free roll để chúng ta sớm kiếm được cái con Fallen Witcher. Đấy, cái tiêu chí nó là như thế. Tôi thì anh em cũng biết là tôi thường là tôi hay chốt đồ sớm này Tôi hay up cấp đúng level Đấy thì cứ level uh, level level 5 là ở, ở round 5 là được. Đấy level 5 ở round 5, level uh, ờ, 9 ở round 8. Đấy level 7 ở round 11. Đấy cứ thế đó. Level 7 ở round 11 hoặc 12 tùy tùy trận đấu. Đấy nhưng mà thường thì nó sẽ là 11 hoặc 12 nha anh em nhá. Có thể là level 7 ở round uh, ờ, 15. Nó tùy nhưng mà tôi thường là tôi sẽ up cấp sớm đấy, tôi up đúng cấp. Giai đoạn đầu tôi đẩy sớm lên Cái lý do tại làm sao mà phải đẩy sớm lên Level Bởi vì là thế này Cái, cái bộ này nó chơi bằng những cái con ba đô Nên là anh em càng up cấp sớm Thì cái tỷ lệ ra ba đô càng cao Ở level 5 nó chỉ có 23% thôi Lên level 6 nó sẽ là 30% Đấy, tức là anh em sẽ phải lên level 6 sớm Và lên level 7 ấy, thì cái nó vẫn là 30% Tuy nhiên là cái cái phần trăm của cái cái cái con một đô ấy nó sẽ giảm đi Thì cái cơ hội nó ra ba đô nó sẽ cao hơn rồi Và thực ra thì tôi cũng uh, có một cái lưu ý với anh em là Cái cách mà xây dựng ở Goblin lên ấy Nó cũng chỉ là một cách xây dựng cơ bản thôi Bởi vì là thực ra là thế này Nó còn tùy vào cái tình huống ở trong game nữa Ví dụ như là đầu game chẳng hạn mà tự nhiên nó ra một con hai sao thuộc tộc đỏ thì tôi sẽ không chơi Goblin nha anh em nhá. Tôi sẽ xây dựng từ cái bộ đỏ. Đấy, một một trong những cái bộ mà dễ đánh ở level thấp ấy mà dễ được chuỗi thắng đấy chính là cái bộ đỏ đấy anh em bốn đỏ dạng đầu game rất khỏe đây rồi lên hai sao ok và có một cái nữa mà cũng phải lưu ý với các anh em là thực ra goblin nó không khỏe lắm đâu đấy nó chỉ khỏe ấy, khi mà có con hai sao sớm và anh em có thể là có những cái free roll anh em roll nhiều thì anh em ra được những cái con bài lên hai sao thôi thì nó khỏe thôi Đấy chứ còn thực ra nếu mà mà bị muộn ấy thì nó lại thành yếu đấy anh em. Tức là nó sẽ không khỏe nha anh em nhá. Nó tùy vào trận đấu. Nên là ngoài Goblin ra ấy mà anh em thấy có những cái cặp khác ấy thì tôi lưu ý là các anh em hãy lấy những cái cặp vào. Bởi vì một cái cặp đỏ thôi ấy là nó khác hẳn luôn. Một con Swordman 2 sao. Nó gánh hơn rất nhiều so với cả là cái bầy Goblin. Đấy một con con con Squadman này hoặc là một con Skull Hunter 2 sao cái con Skull Hunter ấy Nó không khác gì là anh em có thêm một con bài nữa Đấy bởi vì cái con đệ của con Skull Hunter ấy Đam nó rất to Rau này tôi có ăn được không? Ăn được mày quá Đấy bắt đầu bây giờ là có cái free roll Thì chúng ta roll dần nó Đấy, ở đây nhá, anh em thấy là ví dụ nhá, như ở trong trường hợp này là chúng ta có một con thị vệ nữa đúng không? Đấy, thì cái con thị vệ này rất có thể là chúng ta lại có thêm hai con nữa và chúng ta kẹp được thêm là ba con thị vệ thì nó cũng rất là ok Đấy, chính vì thế nên round này tôi mặc dù là như thế nhưng mà tôi vẫn sẽ mua tiếp con thị vệ nữa đấy để làm gì thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái free roll và rất dễ cái việc là sẽ có một cái con thị vệ lên hai sao anh em nhá đấy rất dễ là có một con thị vệ ở lên tiếp tục lên hai sao thì chúng ta sẽ tiếp tục đấy, cái, cái, cái, trên cái con đường mà xây dựng đội hình thôi làm thế nào để đội hình mạnh nhất là được đấy còn không cần biết là nó là con gì nha anh em nhá giai đoạn đầu ấy giai đoạn đầu này tôi nhắc ở rất nhiều những cái clip trước và clip này tôi cũng xin nhắc lại đấy chính là giai đoạn đầu nó không đánh bằng Celesi anh em ạ đấy anh em thấy không đây này đấy bây giờ chỉ cần thêm con thị vệ nữa thôi nhá là cái đội hình nó sẽ mạnh đầu game chúng ta không đánh bằng Celesi anh em nhá chúng ta đánh bằng hai sao đấy cứ hai sao sớm mà thường ấy nếu mà những cái đội hình mà nó quá đắt tiền Chúng ta chỉ chọn những cái con rẻ tiền thôi Những cái con một đô hai sao ấy Chúng ta cho vào đội hình Anh em cứ 6 con một đô hai sao Thì anh em sẽ đánh chuỗi thắng dễ dàng thôi Đấy, thậm chí là 6 con một đô hai sao nó còn hơn là cái bộ 6 Hunter mà toàn một sao. Tôi khẳng định luôn, hơn cái bộ 6 Hunter một sao. Đấy, anh ý anh em chỉ cần lên hai sao thôi là cái đam của nó đã là cộng là rất to rồi. Con nào nó cũng trên hai nó cũng trên 100 đam và cái máu của nó nhiều. Máu con nào nó cũng 1000 hết anh em ạ hơn một nghìn luôn Thì đương nhiên là gặp những cái bọn Hunter này thì nó quá là đơn giản Đấy mà round này thì đương nhiên là tôi đang hơi ít hai sao thì không biết tôi có ăn được không Hiện tại là tôi tôi tôi không đủ hai sao để ăn thằng này Thôi được rồi Thế thua vậy À không không không Có khi vẫn thắng ấy chứ Anh em thấy là càng nhiều hai sao nhá Thì chúng ta có thể ăn được mấy cái bọn Hunter Thắng chắc chắn thắng Đấy Ok chưa à, ưu tiên anh em cứ ưu tiên hai sao anh em kẹp thêm một con uh, thị vệ nữa vào có kích hoạt của sivet thêm một con nữa tuyệt vời Đấy, nên là anh em có càng nhiều hai sao thì càng ok thôi nhá xong trong cái lúc đấy chúng ta sẽ tìm cái con phô lần dần và phô lần bây giờ cái tầm này là round 10 rồi vẫn chưa ra con nào anh em ạ đấy đấy chính là cái lý do tại làm sao mà nó khó ở cái giai đoạn đầu game ấy là cái bộ này khi mà anh em chơi nhá mà anh em cố mà anh em tức là anh em cố để cho nó nó chỉ có là form vào cái đội hình mà có những cái con đấy ở trong cái đội hình đấy thì không bao giờ có thể đánh được chuyện thắng đâu anh em ạ. Rồi để tôi tính xem là cái round 11 tôi gặp thằng nào đã này. Củ chuối. Củ chuối đang eco uh, chuối chuối trừ 6 à? À Ừ. Được Không làm gì cả Đợi nó Hai con mèo này Cho hai mèo vào Ok, đây tôi chốt luôn cái cái chuyện ma pháp luôn Nói chuyện là có đồ cứ chốt thôi anh em nhá Chốt sớm để đánh chuỗi thắng Sớm muộn gì thì cũng là chuỗi thắng thôi anh em ạ Tôi tôi hay có kiểu là xây dựng đội hình mạnh từ đầu ấy Đấy, chứ tôi không có có form vào cái đội hình mà tôi muốn chơi anh em hiểu không? Tức là tôi lúc nào tôi cũng chơi những cái đội hình mạnh từ đầu giai đoạn giữa đầu game là form những cái đội hình mạnh đã. Sau đó đến cái giai đoạn giữa game ấy khi mà áp được lên 8 ấy thì bắt đầu chuyển dần. Đấy. Như thế thì nó sẽ rất dễ để đánh chuỗi thắng. Còn nếu mà anh em form vào ngay cái đội hình đấy vập luôn vào ấy không bao giờ chơi được. Đấy, 4 Witcher lúc đầu yếu lắm, không chơi được đâu anh em ạ. Đấy, cứ hai sao thì vứt vào thôi. Rồi, up 7 cho thêm mấy con này vào. Hai sao anh em, bốn con hai sao rồi đúng không? Thêm cặp mèo nữa, tuyệt vời. Đấy, anh em thấy bây giờ là tôi gần như là mạnh nhất nhá, chỉ coi như là gặp Hunter thì hơi ngại ngại một tí thôi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là 5 con hai sao thì cũng không ngại Hunter làm đâu. Đấy, ví dụ như là 5 con 2 sao mà mà kẹp mèo thì là mèo gây đam rồi. 5 con 2 sao thì cũng gây đam một chút chút. Nhưng mà tính nếu mà tính theo cái kiểu là là là là, là, là tăng cơ thì 5 con 2 sao thì nó tăng vậy đái luôn. Rôn cả nữa đây. Ui được đấy, thì con này vào đây thay. Rồi ok. Đấy nhưng mà không có đồ. Không có đồ cho cao lên tí cho tung trưởng sớm. Rồi. Không chơi Goblin này là full 2 sao rồi thì bán đi thôi Đấy, nguyên tắc là thế Goblin này mà bây giờ chúng ta có có có được một cái đội hình mà full 2 sao thì nó rất mạnh và chúng ta có thể ủ đừng có bảo thua nào này nhá. Phải đài. Khỏe thế. <laughs> Chưa ăn thua anh em ạ. Vẫn có những cái thằng nó khỏe hơn. Phải đài thật, nó đánh ở level 6 ấy mà nó có một con berserker 2 sao. Cay nhở, thế là lại không có chuỗi rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao, cái quan điểm của tôi ấy, nó không phải là cái chuỗi Mà là lúc đầu tôi lúc nào tôi cũng hết tiền thôi ừ, Anh em ừ, nhìn là thấy là không có một trận đấu nào là tôi có tiền ở những cái round ở cái cái cái round 12 13 cả, lúc nào cũng hết tiền. Ôm nhiều ở dưới này, đấy. Rồi thì áp cấp xả hết tiền. Nhưng mà để làm gì? Để mặc dù là kể cả không có chuỗi nhá thì tôi cũng là sẽ có những cái chiến thắng trong mỗi game. Ôi trận này có rất nhiều thằng to nhá anh em nhá. Ồ Rất nhiều thằng ở dưới là full 2 sao Đây này thằng này cũng to lắm đấy này Không bé đâu anh em ạ Không bé đâu Không bé đâu Cũng hai con con mèo người nước rồi Squad Master School Ôi mẹ to hơn tôi đấy, Nhưng mà tôi được cái là tôi lại lại lại có một con rất hay Đấy là con Tabu Witcher à, Con Tabu Witcher này có khả năng là bơn mala Khiến cho đối thủ không thể tung trưởng trước tôi Đấy mà tung trưởng sau là thua rồi ờ, Đội hình là phải tung trưởng trước Ui ui tôi gặp thằng mạnh hơn đấy anh em ạ Swordman rồi Skull Hunter hay sao hết vẫn ăn <laughs> Rồi nó kinh nghiệm anh hiểu không Dí con nào vào trong đội hình là con đấy nó, phải mạnh Rồi Từ từ nha cái đoạn này là tôi sẽ phải bán đi một con nào đấy mà tôi chưa dùng đến hai slot cơ à? Hơi đắn đo giữa việc là bán cái con ờ, con con um, Grim với cả cái con uh, thị vệ anh em ạ mà tôi nghĩ tôi sẽ bán thị vệ Bán thị vệ kiếm hai slot mua thêm Ok Rồi Grim hay là con uh, ờ, Saudivo thì nó còn tùy trận Ui round này lại gặp thằng Mạnh Tôi bảo trận này nhiều thằng nó to lắm mà Thằng này 4 bit rồi khỏe lắm Liệu có ăn được không? Vẫn ăn được Đấy Ui ăn được không vậy? Đéo ăn được rồi To quá Chịu chịu chịu chịu Đấy cái bài này trận này hơi nhiều thằng Mạnh mà tôi tôi đã xây dựng rất là lắn lót rồi nhá Tôi xả hết tiền lên 7 rồi đấy Mà vẫn thua thì anh em biết là trận này bọn nó mạnh như nào Mạnh đấy Đấy nhưng mà có những cái trận mà đối thủ nó yếu hơn Thì anh em có thể là chơi ờ, kiểu dí cấp này cũng được <laughs> Tùy Tùy vào anh em Nhưng mà anh em cũng có thể thấy là tôi giữ được máu tốt Mà cái đấy là cái mà tôi đặt lên hàng đầu đấy Máu tốt là được Cứ máu nhiều tí nữa chuyển Không có vấn đề gì hết cái quan trọng là sống sót được đến round 25 đấy anh em Round 25 là cái cái round mà lấy được cái món đồ cam Sống được qua cái round đấy thì là, là, là sẽ chơi được Còn không sống được đến cái round đấy thì nó cứ phải rẻ chừng với cái bộ này Mạnh thì nó cũng phải có đồ Đấy, quan trọng nó là cái đồ đấy ừ, Không sao Nói chung là cái tầm này thì bắt đầu tôi có thể là giữ tiền được rồi Đội hình như này thì level 7 là chuẩn rồi lên 8 thì còn còn vẫn còn chưa đủ đội hình cơ anh em ạ nó bộ này nó phải lên 9 chính vì thế là có anh em mà nhiều khi anh em bảo là meta mới ấy, hướng dẫn cho anh em xem anh em chơi nhưng mà tôi cũng không hướng dẫn cái bộ này cái lý do tại làm sao mà không hướng dẫn bởi vì nó quá khó chơi cái giai đoạn đầu cái cái bộ này không phải đơn giản là anh em biết được cái đội hình cuối game là anh em chơi được đâu tôi phải nói thật anh em thử anh biết ngay bộ này là một trong những cái bộ rất khó chơi giai đoạn đầu game đấy còn những cái người mà tôi không nói những cái người mà không biết chơi là những cái người mà người ta eco ấy Người ta eco sau đó thì người ta up phát lên 9 người ta roll thì không nói nha anh em nhá. Đấy là cái người không biết chơi. Người không biết xây dựng đội hình thì người ta mới làm thế. Còn cái cách vận hành ấy nó là một cái gì đấy mà nó rất quan trọng. Và một khi mà tôi không biết cách vận hành thì tôi sẽ không hướng dẫn cho anh em đâu. À, chơi chỉ chơi vui thôi, eco xong rồi là là, là up cấp thì không nói nhá anh em nhá. Đấy, eco giữ tiền xong up cấp lên thì quá dễ chơi rồi. Nhưng mà tôi phải đảm bảo với anh em luôn là nếu mà chơi 10 trận ấy thì nó rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng rơi vào 8 9 trận là top thấp thôi. Nếu mà chơi kiểu eco ấy. Cái bộ bộ này nó có ngắn một cái bộ mà nó rất ngắn đấy chính là cái bộ gót đỏ. Hoặc là cái bộ mà tôi đã từng hướng dẫn cho anh em đấy bộ Hunter đỏ ấy, nó rất ngắn luôn đấy. Nên là cái việc mà mà để eco ấy xong rồi để chơi ấy thì làm sao mà lại được những cái bộ đấy. Bộ đỏ ấy, nó cũng chơi eco và nó cũng có thể là chơi chuỗi chuỗi thắng. Đối với cả một cái trận đấu mà có cái Bộ này này mà nếu mà chơi eco với cái bộ đỏ ấy, thì chắc chắn không lại rồi Bộ 6 đỏ là một cái bộ mà nó chuyên để chơi eco Đấy, Eco lật kèo Ví dụ như là god 6 đỏ chẳng hạn Hoặc là 6 đỏ Hunter Nó chuyên là để lật kèo Thì làm sao cái bộ này nó lại được Máu bé Một combo không thể là bay màu được hết bọn đỏ Chỉ cần thằng nào tung trưởng trước thằng ấy là là thắng Thế thì bộ này nói chung là không có cửa Đấy bởi vì thế này này, cái bộ này là dồn toàn bộ đam cho cái con sát đào Mà cái con sát đào nó là cái con nó rất thấp máu Và cái lượng đam nó gây ra thì rất là to Nhưng mà nó chỉ tung được một lần trưởng thôi Sau cái lần trưởng đấy Ô có anh em chào tôi này Anh em nhận thua à Hello Tuấn Cơm, tôi chào lại anh em thôi Hello Chào nhận thua nhá <laughs> Ui, rồi to này Vâng, nói chung là cái bài trận đấu này rất nhiều thắng to nha anh em nhá Vãi đái thật sự luôn đấy Con này gọi là 8-9 con hai sao <laughs> Kinh khủng luôn Ở level 7 ờ, kẹp như này thì tôi nghĩ là nó cũng rơi phải tầm 10 con rồi Anh em ạ, tôi thấy ba cặp ở đây 10 con luôn 10 con hai sao thì tôi nói chung là tôi không đỡ được anh em nhá Đấy mà thôi không sao Tôi cũng đã ờ, có khả năng giữ được máu rồi Đấy nhưng mà anh em thấy đấy Anh em thấy là mặc dù là đầu game mà tôi giữ máu rất tốt Nhưng mà cái tầm này anh em thấy xem Anh em nhìn đi Tôi đã bắt đầu tụt xuống là 72 máu rồi là anh em biết là cái cái cái cái cái cái cái cái, cái đội hình này nó nếu mà anh em để mà chơi được cái cái chuỗi thắng ấy nhá là nó rất khó ấy. Mà tôi thì thực ra tôi không thể chơi được chuỗi thắng mà tôi chỉ gọi là cầm chừng thôi. Với một con Fallen Witcher 2 sao sớm thì anh em mới có thể chơi được. Đấy phải khẳng định là như thế luôn. Còn nếu mà không có Fallen Witcher 2 sao sớm thì rất khó chơi. Rất khó chơi đấy. Đấy nhưng mà nói chung ấy là anh em sẽ phải luyện còn bây giờ cái tầm này anh em thấy thằng nào mạnh anh em nhìn xem anh em nhìn đối thủ đó. nhưng mà tôi vẫn đang cố gắng tôi tôi có thể là có những cái trận thắng đấy có những cái thằng mà nó ra được cả con gấu hai sao tôi vẫn ăn được này <laughs> ok đấy chúng ta roll dần nha anh em nhá đây rồi sẽ có những cái con mà chúng ta sẽ chơi được rồi ờ, tôi bỏ bớt những cái con mà tôi không mua nữa rồi Đến cái giai đoạn này thực ra là cũng không thể tham make được nữa rồi Không thắng ở đâu Nhận thấy là cái đội hình này của chúng ta là khó có thể chiến thắng được Nên là tôi sẽ kẹp giữ máu vào nha anh em nhá Tôi sẽ kẹp hai con giữ máu vào luôn Tôi sẽ thay những con mech ra Con mech này thực ra là, là, là bây giờ là yếu rồi Không ăn được đâu Kể cả là hai sao cái tầm này thì bây giờ ấy là chúng ta sẽ ờ, kẹp giữ máu vào Ôi có thằng đi rồi này phải đái thật Ôi ôi Cú chuế đi rồi á Sao đi rồi nhở Bị đánh bại luôn Sao bay màu sớm ấy nhở Đây chúng ta xếp xung quanh cái cột Làm thế nào để để để gây được nhiều đam nhất Thì cái cột này nó sẽ có tác dụng gây đam Bây giờ hiện tại là cái con mèo đang gánh tôi đây anh em ạ Nhưng mà tôi ờ, cũng sẽ bán sớm thôi Ở cái round sau là tôi cũng sẽ giải tán mấy con mèo đi thôi Tầm này anh em thấy là không thể thắng được đâu Đấy nhưng mà thua thì chúng ta kẹp giữ máu à Khó có thể thắng Nhận thua này hình như là chơi cái đội hình của tôi giới thiệu cho anh em cái đội hình Hunter kết hợp với cả sáu đỏ đấy Tôi nhìn thấy giống lắm, giống cái cách chơi lắm, giống cách form lắm Rồi Thế nhá anh em nhá thì uh, đây cái round này thì tôi có thể là tôi sẽ bỏ cái con mèo ra thôi Chơi 4 Witcher luôn không? 4 Witcher luôn này o Ok Mặc dù là không có cọc nhưng mà nó là 4 Witcher Toàn bộ đội hình là gây đam là sát thương ờ, thuần thì nó cũng khỏe Ok chúng ta sẽ có những cái món đồ mà tung trưởng nha anh em nhá Cho con sắt đao đi vào trong cái bộ này là chúng ta chỉ lấy cái đồ bắn trưởng thôi anh em nhá Đừng có lấy đồ đánh tay Đấy đánh tay thừa thì mới ghép thôi Chứ còn uh, chủ yếu là những cái đồ đánh là bắn trưởng Thì nó mới mạnh được Đấy rồi chúng ta lên 8 thôi Đó anh em thấy là tiền tôi khá là thọt đấy Bây giờ là ở round 21 là tôi level 8 và chúng ta có 32 tiền Đấy nhưng mà lên level 8 được với một cái lượng máu như này là ổn rồi Chúng ta sẽ form một chút đến round 30 thì cái đội hình này nó có thể giữ được đến round 30 Giữ được cái sức mạnh của nó đến round 30 anh em nhé Đấy, còn sau round 30 thì nó lại phải dè chừng Nó lại phải khác Đội hình nó phải có một cái gia tăng sức mạnh ở round 31 trở đi đây, gặp bọn bít này Anh em nhìn tung trưởng nhá Ôi, anh em thấy chưa Một lần tung trưởng là gần như là dọn bản đồ luôn Đấy anh em nhá Đó chính là cái sức mạnh ở trong cái bộ này Với anh em nào chưa biết Ok Chính vì thế nên là cái con ấy mà chúng ta cần để đưa lên 3 sao Nó không phải là con Fallen nhá Mà nó là cái con này Đấy Chắc chắn là nó sẽ không phải Fallen Vì chúng ta không lấy đồ cho Fallen Chúng ta lấy toàn bộ đồ cho cái con Shutdown Evil Đấy Shadow Evil nó sẽ đóng là vai trò đam chính Những cái con còn lại ấy, nó sẽ là hội đồng Đấy Mạnh không? Anh em thấy tuyệt vời không? À? Quá khỏe Đấy, anh em cứ lấy toàn bộ đồ bắn trưởng kỹ năng nhá Cứ lấy đồ kỹ năng thôi Đây, bây giờ tôi check xem là đấy, Nhận thua chơi gì đấy Đấy, anh em thấy không? Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy Chính là cái bộ mà tôi đã hướng dẫn anh em Hunter kẹp với cả sáu đỏ Đúng rồi, đây là anh em fan trên kênh Game Today đấy đây nha anh em chứng kiến lại nhá Demon bắn trưởng Ui em thấy chưa 10.000 đam cho một lần bắn trưởng Gần như là dọn toàn bộ bàn, bàn cờ luôn Đấy Goblin đông đến như nào thì cũng chỉ một Coi như là một vẩy tay thôi Là quạt sạch cả bản đồ Rất là khỏe Quá khỏe luôn đi anh em ạ Tôi có thể uh, tóm tắt cái cơ chế vận hành của cái bộ này như sau Đấy là vào đầu cái rao ấy Mỗi rao ấy Cái con sắt down evil nó sẽ tung trưởng Nó gồng nó tung trưởng lên và nó quẹt sạch Tất cả những con yếu máu Đấy những cái con mà không liên quan nhá Yếu Thì nó sẽ quét trước Thường là sẽ là những cái con mà không có đồ Những con gọi là con phụ thôi Kích hệ thôi Đấy còn những cái con mà chính ấy Cái con tướng chính Cái con co đam của đối thủ Nó sẽ có đồ nó sẽ sống sót được Tuy nhiên là nó sẽ bị hội đồng Bởi tất cả là ở đây ví dụ như trong thời điểm hiện tại Nó là 8 con Đấy, khi lên level 10 nó sẽ là 10 con hội đồng và một con thì rồi cũng chết chết rồi anh em ạ. Hội đồng 10 đánh một thì chả chột thì cũng phế thôi. <laughs> nha anh em nha. Đấy chính là cái cơ chế vận hành. Anh em cứ cứ cứ coi như là là là, là, là hiểu cái cơ chế vận hành anh em sẽ đánh nó rất dễ. Đấy. Ấy anh em thấy không? Đấy, bây giờ còn vài con thôi, nói chung là mỗi con một vẩy thì chết thôi. Anh em thấy không? Đấy nhá. Mà ví dụ như những cái bộ gót như này này thì cái con này nó sẽ bị burn mana đến chết. Đó anh em thấy bộ gót đỏ vẩy một phát Kinh không Quá căng luôn Tôi phải nói thật với anh em bộ này hoành cái sướng Tung trưởng đấy mà Cái bộ này nó chủ yếu anh em lấy cái đồ bắn trưởng nhá anh em nhá Đấy nhưng mà cái cái giai đoạn này thì nói chung là nó khỏe rồi ấy, thì tôi không nói tức là đến khi mà anh em form được cái bộ mà nó như này rồi có những cái con cờ như này rồi ở trên cái bàn cờ của anh em nó như này rồi thì chắc chắn anh em sẽ mạnh nhá Đấy, anh em chỉ cần lấy những cái đồ bắn trưởng đam kỹ năng thôi Dồn toàn bộ đồ cho sát đao Evil thì chắc chắn anh em sẽ mạnh Tuy nhiên là để đến cái đoạn giai đoạn này mà anh em sống sót được ấy Với một cái lượng máu là 67 máu như tôi ấy Thì nó là cả vấn đề đấy Đã ờ, Tôi cứ xin cảnh báo trước cho anh em nhá Còn các anh em cứ nhìn thấy tôi đánh hay xong anh em chơi theo mà không được như tôi thì anh em lại coi như là bảo tôi là lừa anh em Thực ra là cái việc mà mà tôi chơi hay đương nhiên thôi Đấy, trình trình top server rồi <laughs> Thế là chơi hay là đương nhiên đấy còn nói về cái độ thông thạo thì anh em cũng biết bộ nào mà tôi chả thông thạo bộ nào mà tôi chỉ chơi hay đấy thế nên là anh em cũng không có gì mà anh em còn phải là coi như là phải phải phải phải uh, nghi vấn đấy nghi vấn về cái vấn đề là là là liệu rằng tôi có lừa anh em không thì tôi phải khẳng định với anh em luôn là tôi không lừa đấy chả qua là vì là thế nào vì tôi chơi hay thôi nên là đương nhiên là nó sẽ chơi nó sẽ dễ hơn nha anh em nhá còn các anh em thì nếu mà anh em muốn chơi hay như thế thì anh em đương nhiên là anh em phải luyện thôi anh em sẽ phải có một cái khoảng thời gian anh em luyện tập làm thế nào để anh em có thể đủ thời gian à, tập được cái bộ đấy nó thông thành thạo đấy giai đoạn đầu xây dựng phải luật như tôi thì anh em mới có được một cái chuối mà nó thực ra nó cũng đều có chuối nhưng mà có máu anh em ạ vấn đề là máu nó nhiều ấy đấy thì máu nó nhiều thì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề còn tôi có những trường hợp như này nha anh em nhắc cái bộ này này <laughs> tôi phải nói là không phải là anh em cứ lên bộ này anh em khỏe không phải đâu tôi lấy ví dụ thôi cái bộ này nhá gặp cái bộ 9 mét Đấy, nó, nó, nó, nó xe quạt cho một phát thì cả đội hình nó đóng đá rồi thì chết rồi Là coi như là lọt hết rồi Hay là đơn giản thôi nhá Ví dụ như anh em form bài muộn Anh em yếu, anh em máu anh em thấp quá Đến lúc mà gặp cái bọn bít ấy Nó chỉ cần kẹp vào một cái con cọc thôi Đấy, đánh cọc không tăng được mana Hoặc là là, là bị tsunami đối thủ chẳng hạn Kẹp tsunami ở level 10 chẳng hạn Đánh bit 6 bit chẳng hạn Nó chỉ cần hất tung lên một phát thôi Trước khi con sát đao evil có thể tung trưởng được ấy thì anh em xác định là trong cái khoảng thời gian gồng ấy là nó chậm hơn so với Tesu rồi nhá. Đấy nó chính là cái yếu điểm của bộ này đấy. Mà khi mà anh em gồng trưởng ấy mà bị Tsunami hất lên ấy là anh em sẽ bị cắt luôn cái cái cái, cái việc là anh em gồng trưởng. Đấy, anh em không tung trưởng được thì anh em sẽ bị đứng nghiêm trong vòng 3 giây mà riêng 3 giây đấy thôi nhá. Không phải 3 giây, 2 giây rưỡi nhưng mà riêng 2,5 giây đấy thôi là gặp bit là chắc chắn nó bay màu. Mất rất nhiều máu. Đấy anh em thấy tôi sơ sơ thôi tôi đã kể là nó đã có hai đội hình là có thể ăn được cái bộ này một cách rất là dễ dàng rồi. Thực ra là cái con con Shadow Evil này nó có mất một cái khoảng thời gian là nó phải dừng lại nó tụ trưởng và cái khoảng thời gian đấy là nó đứng im cho bị đấm. Đấy. Nên là nó rất nguy hiểm khi mà nó bị cắt cái cái việc tụ trưởng đấy, nó bị ngắt giữa chừng. Đấy, đặc biệt là những cái con mà có thể tung trưởng một phát tung trưởng luôn như là con tên Sulami ấy, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Rồi, đây, gặp đỏ, gặp gót đỏ đây. Tung trưởng lại ấy anh em thấy chưa nhưng mà cái bọn gót đỏ này này nó là có một cái um, là nó màu nó nhiều anh em ạ đấy mà màu nó nhiều nên là nó không thể là một phát là chết hết được nên vẫn phải đấm đấy nhưng mà rồi rồi nó cũng sẽ chết hết thôi gặp gót đỏ này thì nói chung là nếu mà gặp gót đỏ ca lông ấy thì cũng khó ăn đấy khó ăn đấy anh em ạ khó ăn đấy tôi cũng phải phải thú thật với anh em là cái bộ này là nó cửa dưới nhá so với bộ gót đỏ còn đây là vì làm sao tôi đang chơi hai <laughs> nên là đấy anh em thấy tôi vẫn ăn được cốt đỏ một câu trả lời thôi là đang chơi hay nha anh em nhá đấy còn cái bộ này thì quên mất là chưa nói đến cái bộ là bộ 9m thì cái lý do mà nó thua bộ 9m ấy cũng là bởi vì con này con này là tụ trưởng đấy nó tụ trưởng khi mà nó tụ trưởng mà bộ 9m nó ngắt được ấy nó đóng đá một cái thôi là coi như là mất tụ trưởng thì là cái bộ này toang đấy và thường ấy là cái bộ này nó hay cái có cái kiểu nó xếp tụ này này Đấy, đội hình này nó sẽ phải xếp tụ nha anh em nhá, xếp tụ ở giữa bản đồ. Quanh cái cọc. Đấy, xếp đội hình quanh cái cọc thì nó rất dễ là ăn đòn bởi vì là bộ 9m ấy. Xếp tụ như thế này ấy, thì chắc chắn nó sẽ là thịt dâng miệng hổ rồi. Mà hổ ở đây nhá, chắc chắn nó là 9m. <laughs> Chứ anh em đừng có hiểu nhầm, chúng ta không phải là hổ. Đấy, chúng ta là thịt cho nó, mồi đấy, cho hổ ăn đấy anh em ạ. Thế nên là cũng phải cẩn thận nha anh em nhá. Đấy, tôi lấy ví dụ hai cái bộ mà rất sợ gót đỏ cũng sợ đấy đấy còn cái bộ bít này thì lại vô tư nhá bộ bít đấy em thấy không tung trưởng phát chết mẹ hết luôn đấy chỉ còn một con berserker kể cả ba sao thì đây từng này con đấm một con để không ăn được đúng không đấy ui có vẻ không ăn được anh em ạ <laughs> không ăn được rồi <laughs> ui nó khỏe quá có lấy ba sao đấy và cái quan trọng là, là ừ, khi mà địch ấy có bkb thì nó cũng sẽ là cái yếu điểm cho cái bộ này bởi vì chúng ta sẽ không thể ăn được cái bkb anh em nhá chúng ta sẽ không ăn được đây rồi con tướng tiếp theo mà chúng ta có thể cho vào để chúng ta kích hoạt cái cọc đấy khi mà lên 9 nha anh em nhá rồi cái bộ này thì chắc là chơi ở 10 thì kẹp thêm vào một cái con awe nữa thôi đấy hoặc là ca lông thì cũng ngon nếu mà cho ca lông vào nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không có đồ đấy, tạm thời thì, thì ca lông thì không có ba tia thì nó cũng sẽ khá yếu cái này tùy thôi anh em ạ mà tôi thường là tôi sẽ um, đưa con sát đao lên 3 sao Đưa con sát lên 3 sao đã Đấy, còn lên 10 thì, thì, thì nó phải có một cái gì đấy Tôi cũng chưa Tôi cũng chưa lên 10 đâu Tôi sẽ lấy một con nữa Ví dụ như là con này Đấy Thì khi roll ra được thì chúng ta có thể là up lên 10 Gia tăng sức mạnh Còn lên 10 kẹp thêm cái con Sa Linh thì không nha anh em nhá Sa Linh thì lên 10 kẹp vào thì vẫn yếu đâu Vẫn yếu như thế đó Không có đồ mà Đây có phải 9 mét không? Đây có phải 9 mét không? Không phải Đây không phải 9 mét anh em ơi Thế nên tất nhiên là tôi sẽ ăn được thôi Ok Chỉ sợ 9m thôi anh em ạ Secret Lancer Không Đây ví dụ như con Khan này cũng là một con có thể chơi được nha anh em nhá à, Chúng ta có thể đến 10 kẹp Khan vào là chúng ta sẽ có 4 gót Em hiểu không Đấy Chúng ta sẽ có 4 gót Và sẽ có những cái con được hưởng cái bộ gót này sẽ có những cái con ở trong cái cái bộ uh, gót nó sẽ được hưởng ví dụ như là con uh, con khan này cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng bình thường anh em sẽ phải mất 30 giây cho một cooldown thì nó sẽ được giảm 30 phần trăm à 50 phần trăm 55 phần trăm đấy tức là anh em sẽ giảm còn một nửa thôi tức là 15 giây là anh em có thể tung trưởng được thêm một lần nữa với con khan hay là như con God of Light chẳng hạn thì nó có thể trói liên tục cũng là một cái uh, lựa chọn tương đối hay ở level 10 Rớt cũng được Cho rớt vào cũng được, thay con khác cũng được Mà rớt thì khó lên hai hơn Đấy, anh có thấy không? Đấy, tung trưởng phát Đấy, Khan vừa tung trưởng phát lửa Lần này là được Em thấy không? Khỏe chưa? khỏe lắm anh em ạ 11.000 đam sau rồi cú quét tay của con Shadow Evil Rất khỏe Anh em thấy tuyệt vời không? Đấy, có những cái món đồ sau thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái ba tia Khi mà chúng ta đã có những cái món đồ thủ và những cái món đồ gây đam phép Gây sát thương ờ, sát, sát thương kỹ năng là nó đã có đầy đủ rồi Thì chúng ta bắt đầu tiến tới cái việc là lấy những cái món đồ ờ, đánh tay anh em nhá Đánh tay là cũng sẽ cần Bởi vì thực ra con sắt dao này Nó là cái con mà dọn Dọn bàn ấy, nó nhanh Đấy, AOE khỏe nhưng mà nó lại bị một cái nó yếu điểm đấy chính là ví dụ như những cái con co địch mà nó có BKB ấy thì lại không kết liễu được. Đấy mà co địch mà có BKB mà lại là những cái con mà nó rất là khỏe, rất là trâu thì chắc chắn là cái bộ này nó sẽ không có đam kết liễu anh em nhá. Nên là chúng ta cần phải có những, cái món đồ mà mà gây đam đơn nữa, đơn mục tiêu nữa để có thể kết liễu được những cái con đấy. Đấy nên là anh em sẽ phải lấy là là ừ, cân bằng nha anh em nhá. Anh em đừng có dồn toàn bộ là là sát thương kỹ năng. Đấy, theo tôi thì chỉ một cái huyết trượng và một cái ờ, cái gậy tà ác là đủ Đấy, là đủ rồi Cho cái lượng đam là đủ cho cái lượng đam để có thể là một hit là clear gần hết rồi Đấy, chỉ còn lại một con thôi Đấy, thì một cái con đấy thì chúng ta sẽ hội đồng bằng những cái món đồ gây đam Nên là anh em hãy lấy những cái món đồ gây đam thôi nhá anh em nhá Đấy là cái kinh nghiệm của tôi Là đừng bao giờ dồn toàn bộ đồ là sát thương phép Nó sẽ rất lãng phí Nó chỉ vừa đủ thôi Đấy Một cái huyết trượng và một cái gậy tà ác là đủ nha anh em nhá Đấy Rồi Cái huyết trượng mà anh em lấy được cái huyết trượng như tôi này này Huyết trượng cam này này thì chắc chắn là đủ đủ đam Huyết trượng cam mà 20, 20 stack ấy Là cộng 100% đam thì chắc chắn là đủ nha anh em nhá Còn nếu mà anh em không lấy được huyết trượng ừ, ở level 2 ấy Thì nó sẽ thiếu đam ở giai đoạn lên game đấy Nhất là những cái ờ, cái cái bộ mà nó trâu màu như là cái bộ gót đỏ ấy Thì anh em chắc chắn anh em sẽ thiếu thiếu đam những cái bộ trâu rồi chắc chắn là sẽ thử ra, mà nó cũng chỉ có bộ gót đỏ thôi anh em ạ cũng chả có bộ nào đâu những cái bộ còn lại thì hoàn toàn là không hề trâu với các bộ này ví dụ như là bộ mà nghĩ là trâu như là cái bộ chín Wario hoặc là cái bộ Goblin thực ra nó lại không trâu nha anh em nhá bởi vì đây là nó sát thương thuần bắn sát thương thuần thôi thì những cái bọn như bọn Wario thì nó chỉ giáp trâu thôi đấy nhưng máu nó không trâu hay như cái bọn Glide thì thực ra nó trâu là vì vì giáp thôi kháng phép thôi chứ còn nó đánh xuyên giáp thì nó cũng không vấn đề chỉ có bọn gót đỏ này này Đấy anh em thấy là nó sẽ thiếu đam giết cái bọn gót đỏ Thiếu một chút Nhưng mà không sao hết Tầm này thì tôi thấy là nó vẫn còn khỏe lắm anh em ạ Bây giờ người nước là nó lên 3 sao thì may ra nó mới đỡ được thôi Còn tầm này thì anh em cũng có thể thấy là rất khỏe đây Ồ không ăn được à Không ăn được không ăn được Đấy anh em thấy là lợi thế nghiêng về gót đỏ đúng không Chính xác <laughs> Lợi thế là nghiêng về gót đỏ đương nhiên rồi cái bộ gót đỏ là là một trong những cái bộ mà khi mà chúng ta tung trưởng một lần mà chúng ta không giết được thì chúng ta sẽ không có cái lần thứ hai tung trưởng anh em ạ đấy chính là cái lý do mặc dù tôi gây được 21.000 đam gót đỏ màu rất trâu <clears throat> nhưng mà ờ, đấy là trong cái trường hợp là cái con sắt đao của anh em là mới hai sao thôi nhá đấy nếu mà anh em lên được cái con sắt đao này lên 3 sao thì cái câu chuyện nó lại quá là đơn giản với cái bọn gót đỏ cái con sắt nào lên 3 sao thì chắc chắn nó là một lướt Một quét thôi thì là cũng sẽ dọn được khá khá cái bọn gót đỏ rồi Và cái lúc đấy thì, thì chỉ còn con Water Spirit thì nó lại quá dễ Bởi vì chắc chắn là Water Spirit sẽ không được bay nhảy Nói chung là thoải mái đâu Bởi vì là trong đội hình này thì thứ nhất là có một cái con khống chế Đấy chính là cái con con con con uh, ảo ảnh nó sẽ swap cái con người nước thứ hai là gì là sẽ đến lượt cái con tabu nó sẽ thực hiện cái vai trò là burn mana khiến cho cái con đấy nó không thể là nó có thể lướt được đấy còn bây giờ tầm này mạnh rồi anh em ơi bít được không có cửa rồi anh em ạ bít tầm này không có cửa rồi rất khỏe rồi 18 máu để cho bít luôn quá căng anh em ơi đấy mà cái bọn bít thì máu nó nó chỉ nhiều cái con nó đánh nó stack đam thôi đam to nhưng mà máu ít anh em đấy một clear phát là nó bay màu rồi. đây rồi tôi có cái món đồ bkb hai thì nó tuyệt vời luôn đây hai tia đây rồi Tí nữa Calong ra liếc ra thì tuyệt vời anh em ạ Đấy nhưng mà bây giờ tôi thực ra tôi có bốn gót thì tôi cũng có khi tôi cũng không chuyển Calong đâu Mà đồ đam tôi dồn cho Light Spirit Nó cũng là một con có thể đánh tay được Đấy Hoặc là có thể dồn cho Fallen nếu mà Fallen lên được 3 sao Anh em thấy không đội hình nó rất mạnh nhá Tất cả nó chỉ xoay quanh một con thôi Đấy, sau này là là có về late game là thừa đồ thì bắt đầu sẽ có những cái đồ đánh tay và anh em sẽ thêm được một con co đam gây đam tay nữa. Rất khỏe. Và anh em hãy nhìn máu của tôi nhá, vẫn 61 máu. <laughs> Đây anh em thấy không? Đấy, thể hiện nó là gì? Đánh hay. <laughs> Rõ ràng. Ôi giời, anh em cứ bảo tôi gáy, tôi gáy cho nó vui tí thôi. Chứ thực ra là đúng là tôi gáy đấy. <laughs> Quá mạnh anh em ạ. Nếu mà anh em chưa biết cái đội hình này mà sắp tới anh em đăng ký giải thì anh em tôi nghĩ là đây là một cái sự lựa chọn để anh em luyện đấy. Anh em hãy hãy thử chơi cái bộ này và anh em luyện thông thạo bộ này đi. Tôi nghĩ nó, sẽ rất là có hiệu quả trong cái việc là, là, là đánh giải. Đấy một cái bộ mà nói chung là sợ khá ít line up. Tôi liệt kê ra chắc là nó chỉ sợ là tôi để để tôi liệt kê lại nhá. Cho tôi liệt kê lại cho anh em. Thứ nhất là uh, những cái bộ mà nó có cái con Tetsulami mà khống chế kẹp vào Đấy, ví dụ như là bộ bit kẹp Tetsulami này 9 Hunter Đấy, Hunter đỏ, khá sợ Khá sợ, đây này anh em thấy không? Đấy, đó chính là cái lý do mà tôi nói với anh em đấy Khá sợ đấy, gót đỏ sáu đỏ là thường là sẽ rất là sợ Bởi vì cái lý do làm sao? Bởi vì là một trưởng mà tung ra thì không thể chết hết được Đấy, là nó khá sợ những cái bộ như thế Mua con heo và thay cho con uh, ờ, Light Spirit không nhỉ? Thực ra thì cũng không mạnh hơn Con heo là phải lên hai thì mới mới thay được Từ từ đã Con heo lên hai thì thì thay vào Chắc là cũng chỉ thay được Light Spirit Chứ còn nếu mà thay cho con uh, Con con con con con Glacier ra thì khả năng toang là rất cao Vì cái bộ bit Nhiều khi nhá nếu mà gặp bộ bit ý Cái con sát đao Evil nó còn chết trước khi là nó tung một trưởng cơ nếu mà bọn nó xếp thế nào mà nó xếp khéo nó dí vào cái con Shutdown Evil ấy anh em Rất nguy hiểm Đấy phải nói là rất nguy hiểm đấy nhá Đấy còn bây giờ tôi vẫn đang liệt kê dở đúng không Thì tôi liệt kê tiếp Đỏ là khá sợ nhá Đỏ này Đỏ kẹp tên Tsunami rất sợ Hunter đỏ đấy chính là cái tôi tôi tôi nói đến là cái bộ Hunter đỏ đấy Hunter kẹp đỏ đấy Gót đỏ thì cũng khá sợ Mà tùy tùy gót thôi Tùy gót đỏ thôi Đấy, ví dụ như gót đỏ ca lông này thì lại không sợ Đấy, gót đỏ ca lông, ca lông này mới một sao thôi Không sợ lắm Nhưng mà nói thế thôi chứ nó cũng bắn nhau gần chết đấy cả Nhưng mà đi rồi Đi rồi anh em ạ Đấy, ông này vừa nãy là chơi Hunter mà sao bây giờ chuyển sang là chơi gót nhỉ Chơi gót là sai lắm luôn, nếu mà chơi Hunter thì là có khi ăn rồi đấy Rồi, rồi, nói chung là bây giờ ghép đồ thôi Làm sao con này trâu thôi, bây giờ đứng hàng trên là phải trâu Đứng cái hàng trên là phải trâu đã Thì mới sống sót được Chứ còn gặp bit ấy, nhiều khi là nó dí cho sự tách đam nhanh lắm Chết trước khi tung một trưởng Bởi vì cái con này máu nó rất thấp anh em ạ Sắt đao ờ, evil này máu rất thấp Nên là phải hết sức cẩn thận nhá anh em nhá Phải tung được trưởng thì mới ăn được Còn nếu không tung được trưởng thì xác định là thua Và thậm chí là mất rất nhiều máu cái bộ uh, thứ hai mà tôi nhắc đến là phải cần phải rất lưu tâm đấy chính là cái bộ 9 Hunter Kể cả là anh em có BKB chăng nữa Thì cái bộ chín Hunter một khi mà cái con sắt đao Evil này Nó đang giơ tay lên nó đang tụ trưởng ấy Mà cái bọn Hunter nó bắn cho bị đẩy ra phía sau ấy Là tự nhiên là cái trưởng bị ngắt ngay Mà cái bộ này mà gặp cái bộ đấy thì nói chung là khá toàn Bởi vì làm sao Bởi vì là, là thế này cái con um, Cái con con con nó có quá nhiều khống chế anh em ạ Cái bộ đấy tsunami hất tung này Sau đấy đấy Siren này Siren đóng đá nữa nên là một khi mà những cái đấy nó khi nó, nó xong cái combo đấy thì chắc cái bọn này nó với một cái lượng máu rất thấp. Đấy thì khả năng là trước khi tung trưởng thì cũng bay màu toàn bộ đội hình rồi. Khi mà gặp 9 Hunter một cái đội hình mà gây đam rất to. Đánh đánh đôi công với 9 Hunter thì khả năng thua rất cao nha anh em nhá. Đấy, tôi cũng phải lưu ý cho anh em là cái bộ này rất sợ bộ 9 Hunter đấy. Nhất là cái việc mà để cái con bắt buộc là phải để cái con con con sắt đao lên đầu như này này Đấy, bởi vì nếu mà anh em để hàng hai ấy thì cái tung trưởng nó sẽ chậm hơn là một, thứ hai là cái lượng đam gây ra nó sẽ bé hơn. Ok. Ok, gót đỏ. Thằng này dại rồi, thằng này đang gót gửi nước đang khỏe chuyển sang ca lông lại một lần nữa sai rồi anh em ơi. Ui rồi đẩy anh em thấy chưa? Chuyển sang ca lông đi luôn. Ui rồi ơi. Mất mẹ mất bao nhiêu máu? 18 máu là vừa rồi luôn. Đấy anh em thấy không Chuyển sang ca lông sai lắm luôn ấy Ca lông ấy anh em biết tại sao không Cái lý do tại sao ca lông nó lại lại thua không Bởi vì thế này này Nếu ca lông là bắn ấy Nó sẽ dí vào một cái con để giết chết nó đúng không Nhưng mà ở trong cái đội hình này này Nó có cái con con con uh, Fortuner theo lơ ấy Đấy cái con Fortuner theo lơ là quan trọng lắm anh em ạ Nó là câu bao nhiêu đam ở con ca lông luôn nếu con galong nó bắn ấy Nó sẽ vào những cái con bất tử Nó được bắt bất tử Và nó sẽ không thể chết Đấy là lý do đấy anh em Đấy Ok bạn ơi Như nào đây Ăn nổi không Ăn ui mấy con này ba sao kinh quá nhở Chói nó hay quá Nhưng mà thôi chết hết rồi Ăn nổi không Ui chiến thánh Ui nhưng mà anh em nhìn kìa Đấy khỏe chưa Ăn được Berserker 3 sao thì cũng kinh đấy Nhưng mà tôi cũng sắp lên được con này 3 sao rồi này Rồi rồi tiếp rồi Ok Từ từ nhá Bây giờ cái con heo này tôi đang tính con heo này chơi không nhỉ Con heo này thực ra thì bây giờ không biết thay con nào Cho heo vào thì đương nhiên là không thể thay God of Light rồi God of Light là có kích hoạt God Đấy Những cái con không tục tục Demon thì nó sẽ được kích hoạt God Không không không bỏ God of Light được Bây giờ bỏ chỉ bỏ con uh, Fortuner Teller thôi Nhưng mà Fortuner Teller này là bị cái là nó câu được khá nhiều đam ấy ui quả này thua rồi quả này thua rồi quả này thua thua thua thua thua khó khó khó khó khó khó khó khó quá khó quá chết mất con con con light spirit là thua anh em ạ ớ ờ, vớ vẩn không thua cơ ui không được thua à đương nhiên là con này thì nó sẽ không bao giờ nó để solo được với một cái con 6 món đồ cam như này berserker 6 món đồ cam anh em ạ BKB và có cả chiến thánh thì rất khó Bây giờ cái lượng nam phép nó sẽ không gây được nhiều cho cái con đấy nữa Có trời đấy Tôi nghĩ là sau ra 40 thôi Sau ra 40 kiếm lại split 2 sao may ra mới đỡ được Bây giờ cái con Berserker 3 sao là quá nhiều đồ cam 6 món thì nó là một cái vấn đề ở đây anh em ạ Mà 6 món đây nó không phải 6 món vô vẩn mà nó là 6 món chấn phái ấy cái vấn đề ở đây nó là 6 món chấn phái khó đấy không ăn được không ăn được thậm chí nó còn không mất máu luôn anh em ạ quá căng vớ vẩn lại thua chứ con này nhiều đồ quá sát đào Bây giờ con này nếu mà tôi đập trứng cho con sắt đao này thì nói ờ, thật là lên 3 sao thì vẫn phế ấy, các bạn. Bởi vì nó không không không giết được cái con berserker. Tôi cần phải có một cái con khác ờ, kết liễu được không? Rớt này. Rớt được. Rớt lên được 2 sao thay cho Khan. Ui, Light Spirit lên được 2 sao. Tôi nghĩ là tôi sẽ đập trứng cho Light Spirit. 5 đô 2 sao thì nó vẫn có một cái gì đấy mà nó, nó, nó phải nói là nó ok hơn anh em ạ Rồi luôn nha anh em nhá Light Speed tự ra đi, đỡ phải đập trứng Ui Tetsu này Từ từ nhá Không được rồi Chết rồi còn có 7 giây Không được rồi không được rồi không được rồi. Không kịp anh em ạ Tôi đang hơi đắn đo một chút Hơi đắn đo xem là có Có chơi ca lông không Quả đấy mà roll được thêm một con ca lông nữa Tôi đập trứng luôn đấy Ca lông hai sao vào gánh kèo Đấy nhưng mà thôi được rồi Bây giờ trứng này có thể đập Light Spirit với cả God Thunder lên được 2 sao thì cũng chơi được anh em nhá hai con này nó đấm được ấy Anh em yên tâm tôi chơi rồi tôi biết mà Con God Thunder là nó có được hưởng God Ui linh hồn ánh sáng tự ra này Light Spirit tự ra là được rồi Con nào mà đủ rồi người ta bỏ bớt đi nhá anh em nhá sắt Shutdown Evil là, là, là có đủ rồi Roll cố gắng roll ra con rớt hai anh em ạ Bom này được con này được Thôi được rồi, không có rồi. Thôi đập trứng nó sát đao luôn này. ba sao đã. Ok anh em nhá. ba sao thì nó khác đấy. ba sao thì nó khác đấy. Thực ra thì cũng đéo khác mấy nha anh em nhở À được được được được được không? Được không? Được. Được được được được anh em ơi, đang to hơn. Tung trưởng khỏe hơn. Ồ. Ồ. Ồ. Ồ. Ui rồi anh em ơi. Được <laughs> Được Được đấy Bom hai này có chơi không Bom hai này Bom hai thay cho con con con Khan Bom hai vào dồn đồ cho, cho bom không Bom hai luôn nhỉ Rất hay bom hai đây Rất hay thì rớt được hưởng gót nha anh em nhá Tôi vẫn muốn là cái quả trứng này cho con rớt hơn anh em ạ Thôi từ từ đã Rao sau đi Rao này thì thực ra lọt thì tôi vẫn chưa chết được còn nó lọt thì chắc chắn nó chết Rồi cướp con gấu Ok hay quá Ui rồi được quá bạn ơi Vào ngay cái thế rồng lộn rồi anh em ơi Mẹ đỡ thế đéo được đây <laughs> Đội hình Bờ Linh được sang phía bên này lại cướp được gấu rồi xong rồi Mắc binh rồi bạn ơi Đỡ thì đéo được Ăn rồi ui nó trâu thế u Không trâu lắm không trâu lắm Đi rồi sáu máu <laughs> Ui giời ơi cứ tưởng là là là là thế nào anh em nhìn cái quả hất trưởng của cái, cái, cái, cái con sát nào ở cái cái cái lúc mà nó màu nó còn một lửa cây không hất một phát con con con con berserker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 Đấy và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Chúng ta sẽ đến với một cái bộ cũng counter ở bộ này đó chính là cái bộ 9m fake Và đấy là một cái trận đấu cực kỳ hay và hấp dẫn anh em nhé.